Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà Nguyễn Thị Nghĩa, phường 2, diện tích 85,5 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, kết cấu 1 trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Cách Bùi Thị Xuân 500m, cách Hồ Xuân Hương 1 km, khu dân cư đông đúc, tiện ích đầy đủ, thuận lợi kinh doanh, giá 12,5 tỷ đồng. Villa Mai Anh Đào, phường 8, diện tích 375m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng, Tây, đường ô tô, kết cấu. Một hầm một trệt một lầu một áp mái, 9 phòng ngủ, 8 nhà vệ sinh, khách sạn nằm ngay thung lũng tình yêu, lượng khách ổn định, thích hợp đầu tư sinh lời, giá 22 tỷ đồng. Đất Xuân Thọ, diện tích 3.350m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông, Tây và Bắc, đường ô tô có 3 đường vào, cách trung tâm Đà Lạt 9 km, giá 9 tỷ đồng. Đất Hiệp An, Đức Trọng, diện tích 192m2, 100m2 xây dựng, sổ riêng, hướng Tây, đường ô tô, cách quốc lộ 22 trăm m view lưng tựa núi xung quanh biệt thư yên tĩnh, đối diện làng pha kế bên là khu dân cư đèo gen, giá 3,84 tỷ đồng. Đất hai mặt tiền Hiệp An, Đức Trọng, diện tích 279m2,